giờ liễu ngôi nhà và những vị khách nào đó giữ thẻ cờ và mang lên ngay cổ trời trung tâm này chúng ta gặp thử bằng vâng chúng tôi nhận được ngôi nhà về hội an có bao điều muốn nói nhưng mà em bối rối bởi lời trong mắt anh trời hội an trong xanh cửa đại giao ra sóng ta bên nhau im lặng hơi ấm như bàn tay nửa đời rồi lại đã dạ, tới dạ, dạ, lễ hãy mang quà đã áo các người tướng không cần phát cờ đỏ cũng được kêu đông đông không cần phát cờ đỏ có tin hai con người này em em với chị phụ nè rồi hai gói số tiền thì chúng ta để em phát cờ quà cho rồi em có thêm tiền đúng rồi không em cùng đây ủa hai gói số tiền đâu vâng hai gói số tiền đâu có cái lưỡi chúng ta có chữ hai gói số tiền thì mới đi nhận quà nha chứ Linh chưa hỏi Có số tiền không có quà đâu Rồi nó hả? Lắm anh không có lời có số tiền Đó, đó Lấy lấy gói nào, lấy gói nào Giờ thì đi Cái này là trường ơn của nó lại có đoàn ấy chắc chắn có một một người đi trường Đây rồi, rồi À rồi Trường nó nó nào Cái cách đây là chúng ta phải có Bỏ đi mua, bỏ đi mua Long Long, ngủ hồi chưa? Cỏ, cỏ, cỏ, cỏ, có thể đúng Cỏ, cỏ, đưa đâu đâu Nãy lần anh Sáu lần hả? Nãy, nãy, nãy, nãy, tám triệu anh anh cúng Sáu triệu, sáu triệu Đây, đây, thiếu, thiếu một phần Đúng là lá cờ đỏ là là cờ trúng á cờ là cờ trúng tầm nơi cho quý khách, Đấy, một thẻ cờ là 25.000 đồng à, ờ, vào bên trong cho quý khách đến trước thì chúng ta có chỗ ngồi ai đến sau thì vui lòng mà đứng ạ thì à, bây giờ quý cái thích các bình ông không bơi cho cái ta cái ta bộ cái đất đèn cái lồn không ờ, anh ngồi luôn hai đứa sắp đèn á À, bây giờ bây giờ chúng tôi có làm ra rất là nhiều cuộc rồi nên ra sự sẽ nhầm lẫn vì thế chúng tôi phải à, kiểm tra tờ để cho chắc là nó mới có thành đâu bốn lần mấy bộ luôn chứ bộ này ba nữa mỗi bộ là một người trúng à, thì bộ à. có trúng hết là vừa vừa có nhiều bộ bộ trong đúng là mình đúng là bốn năm thì đúng là bốn năm có mấy bộ lên đúng mấy người đó đúng nhiều đó đây còn cái không một là đúng đúng không còn số này số lái đây còn cái không hay là số lái đây Rồi tới đây phần em bán này. Mua tiền, mình chỉ như thế. Một tháng 25 nghìn chị. cái này. đủ chưa? Em ơi bán thẻ nhanh anh em. Bốn đây, bốn đây. Ốm cái này. Nói lại, nói lại. Con bán thẻ, bán thẻ không? Cô bán rồi. Chị ơi. Cái tiếng đưa đi, tiếng vô. Còn số tiếng đâu chú? Còn số tiếng đâu chú? Đây là em. Số tiếng. Đó đó đó đó. Ai? từ từ. Đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây,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 để con còn gì mà đây có chẳng đường căn thầy ôi bằng mỗi hôm đó em đi tỉnh về em cùng long kiếm cái tóc về tóc thiệp tóc quăng có một con quen á đây quen quen Thank you.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 đường xa cách trở sớm thế đậu anh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 xin chúc mừng các quý khách có cầm ba cờ liễu voi gà và những vị khách nào giữ thẻ cờ và mang lên ngay cổ trời chúng ta này chúng ta nhận thử là vâng chúng tôi nhận được thẻ cờ liễu voi gà chúng tôi có thử là xin cảm ơn quý vị bắt đầu sự tự động là liễu voi gà bắt đầu bắt đầu bắt đầu quý vị chuẩn bị liễu voi gà này bắt đầu đây đây đây đây đúng rồi đây đây đây đây liễu đây, ra từ từ đây, từ một từ đây, từ một đâu đây, ra ra đâu đây đây đây đây đây đây liễu ra đây dạ đây, từ liễu ra đây đây đây cô đây đây đây đầu đây tiếp tiếp đây đây cô đây liễu ra đây liễu ra hai từ liễu gà đây đúng rồi liễu ra đây liễu gà đây đúng rồi bất ngờ đó mấy con kỳ quá lắm đó chưa nửa đôi già là cái tiền về cái chuyện già là chịu cuối cùng là là đủ ba triệu đó rồi cảm ơn cái những cái cái này cái cái cái màu rồi trở lại cái tiếp tục cho tiếp tục tiếp theo đây mới tao quà trong bao á quà trong bao quà trong bao quà đó đây là từ cây bài tròn của chúng ta nhân trang và bên trong đây